Lô xin chào các bạn quay trở lại với Postcard và đây là phần số 3 Chúng ta có một khách mời đó là Khánh à, Giới thiệu qua một chút nhỉ Xin chào mọi người à, của kênh Anh kia. Mình là Khánh hay còn được biết đến là Khánh Sartorial Hay còn biết đến là một cái nhân vật trong giới đầu tư Hay còn biết đến là một người bác sĩ thời trang Nói chung mình xuất hiện khá là đa dạng ở trên nền tảng chính là TikTok à, và mình thì cũng có Facebook và Instagram cũng ừ. tên là Khánh Quốc Lê luôn đấy các bạn có thể tìm mình ở đó Ok, thì em có định làm mảng YouTube nữa không? Để giới thiệu luôn <laughs> YouTube thì uh, sắp tới bọn em có một vài ý tưởng ý Nhưng mà cái role chính của em là về thời trang Nhưng mà ừ. nếu mà em làm YouTube em sẽ làm về mặt cái À, đấy, nhiều nghề á Ờ, bây giờ để chúng ta vào cái nội dung trong ngày hôm nay thì để các bạn hiểu hơn thì mình có một vài câu hỏi nhanh cho Khánh nhá. Ok. Ờ, đầu tiên đó là bình thường buổi sáng dậy thì em sẽ có thói quen gì? Thực ra nếu mà để nói cái thói quen này, thói quen đầu tiên của em khi bắt đầu một ngày mới với các bạn trẻ thì sẽ không gọi là truyền cảm hứng cho lắm. Nhưng mà thôi em vẫn phải thành thật vì đây là podcast mà mình rất là thành thật với nhau. Mỗi sáng thức dậy thường là em mở mắt ra khoảng em không dậy ngay đâu, em sẽ mở mắt ra em nhìn cuộc đời, em nhìn trần nhà em khoảng 3 phút. Nên em sẽ hỏi là ngày hôm nay của mình sẽ như thế nào. Vì em là một người làm việc khá là theo cái quy tắc ấy. Đấy, ừ. tức là hàng ngày em sẽ có một cái schedule rất là rõ ràng như từng ngày. Sau đó thì cái việc thứ hai mới là việc chính đấy này đó là em sẽ cầm điện thoại và em sẽ check social media tại vì thực tế công việc của em trên social media khá là nhiều và đó thì các bạn trẻ đừng nên học theo mình nhưng mà mình nghĩ đó là cần thiết cho cuộc sống của mình thôi ok cái ờ, vì đây là cái câu hỏi kêu nhanh yeah. Dạ. chúng ta để hiểu nhau hơn thì công việc đầu tiên của em dạy đó là check ok xem là mình sẽ làm gì trong ngày hôm nay đúng không vâng ok đến, đến câu hỏi số 2 cũng liên quan đến một chút về buổi sáng đó là nếu như có thời gian ăn sáng một cách thoải mái thì em sẽ lựa chọn đồ nước hay là đồ khô thường thì thói quen của em ngày xưa đi học ấy từ cấp 3 lên đến đại học thì em sẽ ăn đồ khô cho nó nhanh nhưng mà bây giờ thì kiểu mình cũng bắt đầu có tuổi anh em 30 rồi ừ. thì à, em sẽ chọn đồ nước nhiều hơn để bắt đầu một ok mới. câu hỏi tiếp theo đó là lối mặc của em em thích kiểu hiện đại hay cổ điển à câu này thì chắc là cũng rất là hay và có thể nhiều người đã biết đến em là Khánh sát Sartreau là một phong cách rất là cổ điển liên quan đến âu phục ừ. mà hiện tại thì em nghĩ là mình sẽ không bó hẹp lại mình ở cái ngách cổ điển này nữa ừ. mà muốn lan rộng ra hơn nhiều hơn thời trang và sắp tới có thể sẽ là hiện đại ờ, bây giờ có câu hỏi về tiếp theo đó là về cái vấn đề là em làm việc thì theo kế hoạch hay là cảm xúc tại vì anh ừ. em là những người làm content nhá dạ. thì sẽ làm theo kiểu kế hoạch hay là theo kiểu cảm xúc cái câu ờ, đầu tiên của em lúc nãy vào ấy, thì ừ. có khi đã trả lời được câu hỏi này rồi là em làm việc rất theo kế hoạch chứ không phải theo kế hoạch nhưng mà thường khi sáng tạo của em lại chiếm tính cảm xúc rất là nhiều ừ. có nghĩa là làm việc thì sẽ làm theo kế hoạch đúng rồi đúng không hiện tại thì là một người làm content làm theo cái mạng ý tưởng như vậy thì cái TikTok của em thì sẽ làm theo kiểu chạy theo xu hướng ừ. hay là làm theo một cái nội dung cố định cái live tiktok chính của em nó làm xuyên suốt từ ờ, mùng 8 tháng 4 của năm ngoái cho đến bây giờ đó là thiên về education tức là về đưa chia sẻ kiến thức cho các bạn ở trên ờ, nền tảng trẻ đó ừ. thì uh, em nghĩ là em sẽ không theo xu hướng mà cái content của em nó sẽ gọi là evergreen content tức là có tính bền vững rất là cao ờ, ok thì đấy là một cái ờ, vài cái câu hỏi dạ. thì anh nghĩ rằng là chắc là để chúng ta hiểu nhau hơn một xíu thì bây giờ ờ, chúng ta cùng nhau đi vào những cái câu hỏi sâu một tí nhá dạ. để cũng dựa trên những cái câu hỏi mà vừa rồi anh đưa ra thôi đầu tiên bữa ăn sáng của em thì em bảo là em thích ăn đồ khô dạ thì đó là cái thói quen hay là do những cái yếu tố gì tạo nên ừ, để em xem câu này nào nếu mà bảo em ăn đồ khô ấy ngày xưa đúng là kiểu theo thói quen vì sáng bố mẹ dục đi học rất là nhanh ăn đi ăn đi ăn đi ừ. thì lúc đó em phải cầm tạm một miếng xôi và miếng bánh mì để em ăn đấy ừ. thì thực ra là cái cái trong môi trường của mình đã tạo cho mình cái thói quen như thế rồi em đấy thì bây giờ có một câu hỏi nha nó chuyển sang cái phần nội dung của em làm yeah. Dạ. đó là như em chia sẻ đó là em làm mảng sartorial đúng không yeah. Dạ. mà âu phục vâng, theo cái hướng hơi cổ điển yeah. Dạ. thì nó sẽ có liên quan là uh, cái việc mà chúng ta lựa chọn cái món ăn buổi sáng ấy, mm. thì ừ. thường là theo một cái thói quen rất là dài và đa số người Việt theo anh như anh tìm hiểu thì đều là ăn lựa chọn ăn đồ khô để yeah. nhanh thì cái việc mà để chuyển đổi từ một người người Việt Nam chúng ta ấy, thì không có thói quen là ăn khôi phục nhiều yeah. Dạ. thế là cái phần đông còn cái mảng mà em theo đuổi nó khá là nhỏ đúng không dạ vâng đấy thì em có gặp cái khó khăn gì ừ. trong cái việc mà thay đổi cái thói quen đấy không nếu mà để thói quen thì có cần kể luôn cái quá trình hình thành kể quá trình ấy. à thì ngày xưa thì à, cái việc định hình phong cách của em nó chưa rõ ràng chưa rõ ràng nữa em là nếu mà nói thì bây giờ có thể các bạn cũng không biết nhưng mà em là một trong những người đầu tiên của Việt Nam ừ. chơi về beatbox ngày xưa từ hồi à. em ờ. lớp 7, lớp 8 tức là cách đây mười mấy hai mươi năm rồi đấy thì một thế hệ như thế thì đương nhiên beatbox là một bộ môn trong nghệ thuật hip hop và từ đó thì em cũng mặc hip hop nhưng xong đến à, qua quá trình cấp 2, cấp 3 lên đầu đại học thì mình cũng muốn có một hình tượng nó khác biệt với các bạn ấy vì ngày xưa tâm lý của em là thực ra em luôn tìm cho mình một cái phong cách để mình khác biệt về đám đông ừ. hồi đấy thì hip hop khác với các bạn ở trong những cái môi trường nó nó gọi là sư phạm một chút còn về lên đại học thì các bạn lại ăn mặc kiểu street style quá nhiều thì em lại chọn một phong cách trưởng thành hơn thì hồi đấy cũng chưa biết về khái niệm sartorial đâu nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu thì bắt đầu mới ngấm cái máu sartorial vào người mình và từ đó tìm hiểu kiến thức này rồi bắt đầu trở thành một lối sống của mình ừ. thế như vậy nhá bây giờ có một cái câu hỏi nhà anh nghĩ ra đó là em thay đổi vì em không muốn gọi là giống mọi người dạ vâng thì liệu khi mà cái phong cách studio này mọi người biết tới nhiều hơn dạ. em có tìm đến một cái cách khác không? <laughs> lúc này em đã bật mí với mọi người à, từ à, câu trả lời lúc trước ấy hiện tại thì em có một chút thay đổi phong cách ừ. tức là em sẽ cởi mở hơn với những phong cách khác và từ đó áp dụng vào bản thân thì em nghĩ à, vẫn với tâm thế như thế thôi tức là em luôn muốn nổi bật trước đám đông ừ. khi mọi người xung quanh mình toàn sartorial thì em sẽ là một phong cách khác À. <laughs> thì có nghĩa là sẽ đi theo xu hướng đi đi đầu dạ. chứ không kiểu là sẽ đi bền mãi một lĩnh vực ừ. đúng, đúng không cái khó khăn của em khi mà em làm nội dung này dạ. để truyền tải đến mọi người nó có nhiều không mà nó là những cái khó khăn gì thực ra nếu mà nói khó khăn thì rất rất nhiều tại vì em là người đầu tiên truyền tải những nội dung về tutorial lên nền tảng tiktok ở ừ. việt nam và cũng rất là đáng mừng khi sau đó thì em cũng thấy một vài kênh tức là các bạn cũng đi theo cái cái à, like chia sẻ này của mình và em không coi các bạn là đối thủ mà coi là những bạn cùng mở rộng cộng đồng của mình ừ. nhưng mà để trả lời trực tiếp cho câu hỏi thì khó khăn là gì khó khăn là từ hồi em bắt đầu em tìm hiểu về kiến thức ấy là khoảng vài năm trước thì Việt Nam cũng chưa có một ai tìm hiểu cả và nếu mà nguồn thông tin tìm hiểu của em là chỉ là ở nước ngoài ừ. nhưng cũng rất là may mắn khi mà âu phục là xuất phát từ nước ngoài nên là tìm hiểu về những nguồn kiến thức đấy là rất là đúng và từ đó thì ngày xưa thậm chí là học inbox cũng vậy thôi hồi đấy thì cũng chả ai dạy toàn lên những trang nước ngoài để tự học tự ừ. mày mò với nhau tự học thì bây giờ thì khá là kiểu nổi rồi dạ. nó là kiểu được cả xã hội công nhận dạ vâng ờ, bây giờ xem cái em tí ừ. đó là anh có một vài cái mùi hương mà ở đây là những anh em cũng theo cái phong cách stroll mà chơi nước hoa cùng anh dạ. tại vì anh nghĩ rằng là uh, cái mùi hương ở trong nước hoa ấy, nó cũng có những cái phong cách rất là riêng dạ. và anh đã lựa chọn ở đây những cái mùi hương nhất là mang tính chất cổ điển cái thứ hai là nó sẽ đặc biệt hơn những cái mùi mà đại trà ở trên thị trường dạ vâng Thì anh muốn em cảm nhận thử xem dạ xem mà liệu nó có ổn cái phong cách mà em đang theo đuổi hay không chai này khá là hay nếu mà để bảo cảm nhận của em về cái mùi này nhá ừ. thì nó sẽ có một chút là gọi là nồng đậm ở trong đó. đó đó tức là nó theo em nó khá là nam tính ấy và nó cũng rất là cổ điển Đấy. nếu mà em ngửi thì em có thể tưởng tượng mình đang ở nhà mắt mà ngửi nhá thì có ừ. thể cảm giác là mình đang ở trong một cái lounge để mình à, nghe một bản nhạc jazz và mình uống một ly rượu buổi tối đó thì cũng rất là hợp với mình này ờ, con này thì nó có một hương là da thuộc dạ. thì anh cho em gửi con này đầu tiên là vì có một cái lý do đó chính là anh xem tiktok của em dạ. thì có thời gian đầu em làm về quần về làm một cái outfit là cái áo da khá là nhiều đúng không? Dạ vâng. Đến gần đây mới bắt đầu thay đổi mà anh cũng đọc rất là nhiều những cái bình luận các bạn bảo là ô không mặc áo da nữa à? Dạ. Thì đây là một con có cái mùi hương da thuộc kiểu như vậy. Đó và nó cũng khá là cổ điển. Con này thì uh, của một anh em cũng chơi kiểu sartorial cũng rất thích mặc những cái áo da đi kèm dạ anh vâng. muốn đó thế là anh mới cho cái ừ. hỏi xem là cảm nhận của em như nào con này thì da nó khá là mềm mại và dễ chịu thôi dạ vâng thì uh, quay trở lại cái nội dung là cái phong cách của em theo đuổi thì cái đến hiện tại theo như bây giờ là em có ba kênh dạ. làm khá là nhiều mảng ừ. khác nhau mà chung quy thì vẫn là về thời trang thì dạ. anh thấy có một cái kênh khoảng tầm Khánh Studio tầm hơn 100 nghìn follow trên TikTok đúng không? Dạ vâng. Đó. Thì đến hiện tại thì em đã được gọi là được những cái lời mời nào để có thể quảng bá những cái thương hiệu ừ. mà em đánh giá sao về những cái thương hiệu ở Việt Nam ừ. bây giờ cái sự phát triển này thực ra thì câu này đối với nhiều bạn tiktoker sẽ khá là nhạy cảm ừ. với em thì là một người em gọi là rất là fair với mọi người ừ. thực tế là không phải đến một mốc 100 nghìn này thì mới có những lời mời mà ngay từ khi kênh em khoảng 20 đến 30 nghìn là đã có một số ờ, một số nhóm và một số ờ, đại diện của những thương hiệu ờ, để ý đến mình và đã đưa ra những lời mời vì uh, vì sao em làm tiktok vì trước đó base của em là admin của Satoru guys là một cộng đồng mà gần như gọi là đi đầu trong thời điểm này hoạt động mấy năm hoạt động được hơn 2 năm rồi anh ạ khoảng 2 năm và bây giờ có khoảng gần 80.000 thành viên đó thì từ đó em mới làm tiktok nhưng mà cái vấn đề về nhận gọi là booking hoặc là review cho sản phẩm với em rất là hạn chế vì thứ nhất là em vẫn là một người ờ, đứng đầu một cộng đồng và muốn chia sẻ một cái góc nhìn nó công bằng cho cộng đồng hơn ừ. thì từ đó cái việc lựa chọn một thương hiệu với mình làm thế nào để đánh giá công bằng nhất với em rất là khó nên em à, đã tạm thời em gọi là từ chối trong thời gian đó để có một cái bước sau nó có thể gọi là cẩn thận hơn khi mà chuẩn bị được nội dung để đến các thương hiệu Ờ, ừ. tương lai thì cũng sẽ là có dạ. tại vì anh nghĩ rằng là cái việc kết hợp giữa những người có tầm ảnh hưởng dạ. và đến các thương hiệu nó là một cái rất là tốt dạ, vâng. để mình là một người như kiểu cái cầu nối dạ. để đến với những cái người và mọi người các hãng cũng có thể gọi là phát triển hơn dạ, vâng. khi mà tất cả người tiêu dùng và đến các hãng người ta có cái sự kiến thức và có sự phát triển thì càng ngày càng nâng cao cái chất lượng yeah. Dạ. và là một người mình truyền tải như vậy thì ở ờ, đây anh có một cái câu hỏi hôm trước anh cũng nói chuyện với em đó là em bảo là em hay làm việc buổi đêm dạ vâng. có cái lý do gì mà <laughs> chọn mà làm việc buổi đêm không đây như nào nhỉ để kể về một cái thực ra kể một cái routine tức là một cái cái thói quen sinh hoạt của em hàng ngày thì nó lại một là một cái không truyền cảm hứng cho các bạn trẻ đâu nhưng vẫn phải thành thật là sáng ra thì mở điện thoại đầu tiên để check social media này sau sau đó thì buổi sáng là một cái buổi thời gian thực ra buổi sáng mọi người là đi làm ừ. buổi sáng của em lại là một cái thời gian retreat tức là dành cho bản thân mình chiều chuộng bản thân mình rất nhiều cái thói quen buổi sáng của em thường nghe nhạc xong rồi em sẽ xem phim các thứ rồi đến buổi chiều và buổi tối mới là thời gian em làm việc à, vận hành những cái công việc hàng ngày và buổi đêm lại là thời gian dành cho sáng tạo thường công việc của em nếu mà mọi người làm việc thấy kiểu em làm như dân nightlife ấy, làm như dân kiểu kiểu cocktail bar ấy là em ừ. làm đến tận 3 giờ sáng cơ có những cái ý tưởng nó nảy ra lúc đó và em nghĩ là công việc đầu tiên chính thức của em ngày xưa là làm startup và em nghĩ mình luôn là một người làm startup tức là ở trong tư tưởng của mình luôn là một người luôn luôn cầu tiến để thay đổi ừ thế thì bây giờ nhá cái cái vấn đề là buổi sáng của em là vào tính được mấy giờ <laughs> buổi sáng của em ừ, ừ, đúng à, nếu các bạn thấy là mình có thể là mình kiểu kiểu mình ngủ muộn ấy 3 giờ sáng mình ngủ nhưng mà thực tế thì 8 đến 9 giờ em đã dậy rồi ừ. tức là em thời gian ngủ trong ngày của em không nhiều đâu theo cái phong cách ăn mặc ấy cái yeah. Dạ. sartorial lúc hồi đầu anh theo dõi thì anh nghĩ là đấy là một cái phong cách ăn mặc nhưng mà yeah. anh nghĩ là đấy là bây giờ đến bây giờ nó là cả một cái lối sống đúng không? Dạ vâng. Nó là một cái phong cách sống chứ không phải là chỉ là ăn mặc âu phục. Dạ. Đấy, đấy là theo như anh tìm hiểu thì ờ, ở trong những cái mảng đấy, trong cái phong cách sống đấy thì nó có rất là nhiều những cái khác nhau ví dụ như là ăn mặc như kể cả đến những cái thú chơi dạ. như kiểu xì gà nước các thứ đồng hồ đúng không ừ. ở đây anh có một cái mùi hương liên ừ. quan đến thuốc lá rất là hay anh muốn xin cảm nhận của em tại vì dạ. Ờ, theo như em nói là em cũng sẽ <laughs> gọi là tương lai trong năm nay cũng phát triển về mảng làm xì gà đồng hồ thì anh muốn xem thử xem là biết đâu biết đâu cái này lại giúp em thực ra nhé là để để chia sẻ với các bạn trước khi mà em đánh giá môn này ừ. là ngày xưa em là một người rất là thích rượu vang oh. nhưng rượu vang có hai thứ rất là quan trọng khi mà thưởng rượu vang đó chính là mũi và lưỡi ừ. và hai món đấy của em là điếc sạch luôn tức là mũi lưỡi của em rất là kém nên nếu mà anh không nói trước đây là mùi thuốc lá thì em sẽ không nhận ra uh ờ -huh. đó thì uh, như em cảm nhận đây là một mùi uh, nó nam tính nếu mà mùi trước có vẻ nó sẽ đầm hơn thì mùi này nó sẽ kiểu một người đàn ông nó hoang dã hơn ấy. mặc dù anh giới thiệu mùi trước là mùi da thuộc đấy chính xác con này mùi rất hoang dã tại dạ. vì nó lên cái nét hơi animalic một tí hơi dạ. kiểu động vật một tí hơi khai khai mới mới đầu người. anh ngửi trên vòi nó sẽ khác hơn ừ. đấy thì đúng thật là dùng cái từ hoang dã dành cho con này chắc là thế là khả năng là làm được ừ, xì gà đấy ừ. Ờ, uống, uống rượu bao năm chơi rượu ba à chơi rượu ba em em là người người gọi là tìm hiểu nhẹ thôi thì à. à. chắc là phải năm sáu năm nay thôi à, thế là nhiều rồi à, để em có một quyển một nghìn cái điều mà các bạn cần biết về rượu vang mà dạ. em chưa đọc được tặng anh cũng là một người khá là thích rượu tại vì hiểu đấy là một cái môi trường giữa ăn mặc dạ. uh, xì gà xong rồi rượu đấy là những thứ mà anh nghĩ là rất là phù hợp với cái phong cách kiểu cái lối sống sartorial đúng không vâng đó. thực ra bật bí mọi người nhé tôi sẽ rủ anh kia trong thời gian tới ngay gần đây thôi là sẽ có một vụ liên quan trực tiếp đến rượu và tôi sẽ xin ừ. phép trình bày với anh sau buổi nói chuyện là anh à, chưa biết okay. đâu thực ra mình cũng có một cái ý định là không biết là nó có đúng cái ý định em em định quay không Đấy. Dạ. đó là trước đây anh đã, anh đã có một thời gian trải nghiệm khá nhiều những cái cốc tiêu ba ở Hà Nội dạ đó thì anh cũng khá là thích rượu nhưng mà không phải là cái thuần rượu vang hay là những cái rượu ấy mà anh chỉ là kiểu cocktail tại vì anh có cái xu hướng hơi trẻ Đấy. Dạ. so với ờ, cái phong cách mà Khánh theo đuổi Dạ vâng ờ, Bây giờ để cho những người mà có thể chưa biết đến kênh của em Dạ Thì ờ, ở đây anh có chắc là câu hỏi không chỉ của riêng anh mà của cũng của khá là nhiều người dạ. Đặc biệt là kênh của anh thì tầm tuổi các bạn trẻ khá là nhiều Thì nếu như muốn theo đuổi cái phong cách sartorial đấy thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu ừ. có cái bước nào kiểu đi từng bước từng bước để có thể có một cái gốc hay là kiểu dễ tìm hiểu hơn không dạ vâng thực ra thì à, để bắt đầu thì chúng ta bây giờ rất may mắn là ở Việt Nam đã có những cái cộng đồng ví dụ như Sartorial Guide là một ừ. nguồn kiến thức để dành cho mọi người hoặc là có thể quảng cáo một tí là những kênh em đó ừ. là bọn em luôn cố gắng diễn giải kiểu explain line of five tức là diễn giải cho tâm thế một người trẻ con đang nghe các bạn chưa biết gì cũng có thể nghe và rất là dễ hiểu thì đầu tiên là kiến thức thứ hai thực tế thì ờ, em luôn phải dặn các bạn mới chơi nên cân bằng điều này tức là một người không chỉ thuần về kiến thức mà phải có những trải nghiệm thực tế bản thân em là một người đọc kiến thức rất là nhiều trước đó nhưng khi mà thực tế ra thực địa đi mua sắm này hoặc là đi may mặc vẫn có những lỗi sai của riêng mình vậy nên các bạn nên trải nghiệm phù hợp với cái hoàn cảnh của mình hiện tại bảo một bạn sinh viên mà ví dụ như bạn sinh viên năm ba chẳng hạn may một bộ suit khoảng 7 triệu thì đương nhiên là rất là khó với bạn ấy ừ. nhưng hãy bắt đầu với những item rất là cơ bản như là giày da này hay là quần uh, âu này hoặc là một cái áo sơ mi thôi thì một ừ. cái outfit của bạn chỉ khoảng một triệu thôi là các bạn đã anh có... anh đánh giá rằng là có lẽ là một bộ áo phục nó phải vừa vặn chắc dạ. là sẽ là chuẩn nhất cho tất cả cái sự bắt đầu đúng không? Dạ vâng. Tại vì theo như cái cách ăn mặc ừ, của Sartorial là đồ may đo dạ. và đồ may đo thì nó sẽ có cái thiên hướng cá nhân nhiều dạ, vâng. phù hợp với cơ thể nghĩa là không phải ai cũng có thể mặc được dạ. đúng không hôm trước anh có xem cái kênh tiktok của em thì anh có thấy rằng là em có giới thiệu một cái gọi là một cái bộ phim nó liên quan đến cái mặc thì em có thể cho khoảng tầm hai đến ba bộ phim mà nếu như bạn nào muốn xem vừa kiểu xem phim mà cũng vừa học hỏi được một vài cái tên bộ phim rồi à, có một cái phim mà em không nhớ chính xác thì tên nó khá là dài nhưng mà sẽ về một cái ông thám tử cái ừ. chuyến tàu tốc hành phương đông ấy nếu mà tên tiếng việt của nó thì là sẽ một bộ phim khá là hay về ăn mặc thứ hai là một bộ phim có thể là các bạn đã xem rất là nhiều lần rồi nhưng các bạn chưa để ý đến ăn mặc đó chính là Titanic Titanic à, ừ. à, Jack hồi trẻ mặc white tie cực kỳ đẹp white tie gần như là một bộ trang phục một cái dress code nó trang trọng nhất trong một sự kiện tiệc tối và đó là một cái bộ phim rất là hay còn ví dụ một bộ phim thứ ba thì các bạn biết đến rất là nhiều rồi đó chính là series nó là sequence về Kingsman đó tức là phong cách đàn ông cổ điển Anh Quốc Ừ. thì nó truyền cảm hứng rất là nhiều cho những người mới như thế. Ồ, nhắc tới Anh Quốc nhá. Dạ. Anh có một bộ phim anh rất hay xem đó là một series phim Viking Life. À. Anh rất thích cái kiểu ăn mặc này nó khá là cổ điển. Dạ vâng. Rất là Anh Quốc mà lại có có cái nét hơi kiểu bụi bặm nữa. Dạ. em đánh giá như nào về bộ phim này? thực ra Picky Blinders cũng là một nguồn cảm hứng cho anh em rất là nhiều anh em ừ. trước ờ, ờ, sau khi từ sau khi mà Kingsman ra mắt thì Picky Blinders nó sẽ khác với Kingsman ở chỗ nào là cùng hai cái về ờ, Anh Quốc nhưng nó sẽ là một Picky Blinders sẽ là một băng đảng này anh à, một băng đảng mặc đồ những cái đồ rất là dày dặn như đồ tweet hôm nay em đang mặc đây là bài ừ. tweet đó thì à, các bạn ấy sẽ có một cái đặc trưng trong phim đấy là sơ mi của bo tròn gọi là cụt club ừ. và chúng ta rất là dễ nhận ra đó à, thứ hai là những cái mũ newsboy như ví dụ như hôm nay đã quay hình tí là một bạn à, quay phim hôm nay đang đồ mặc như thế này ừ, sau máy à, quay đúng không thì à, cũng là một cái những cái nét cảm hứng rất là rất là đa dạng hơn cho anh em ngoài bộ phim Kingsman Kingsman thì lại thiên về hướng là suit up đóng hộp nhiều hơn ý. Ừ. còn là về về về Peaky Blinders sẽ là dạng là tính ứng dụng cao hơn chính à. xác tính ứng dụng cao hơn. ok và một cái câu hỏi cuối cùng mà anh nghĩ rằng là chắc là sẽ rất là nhiều bạn quan tâm dạ. đó là nếu như đi làm trong văn môi trường văn phòng thì một vài lỗi sai yeah. Dạ. thường gặp của những anh em ừ. theo em thì đó là những cái lỗi sai gì và nên cải thiện như ừ. thế nào hay nhỉ nếu mà để, tổng hợp chi tiết thì nhiều lắm bây giờ đi từ dưới đi lên dạ vâng Dày. à ngày xưa thì em là dân văn phòng rồi ừ. và điểm đầu tiên chú ý khi mà chúng ta nhìn một người khác chắc chắn là đôi giày ừ. thì đầu tiên là giày quần và tất là ba thành phần rất quan trọng cần match với nhau chưa ừ. nói đến tổng thể trang phục nhé nhưng giày tần quần và tất thì có một lỗi sai mà em thấy là khá là nhiều người Việt Nam đang mắc phải đó là của quần đen giày đen nhưng tất chặt thì nó sẽ làm gãy cái tổng thể của trang phục như thế ừ. à, có thể mọi người coi đó là một phong cách vì MJ tức là Michael Jackson cũng mặc như thế trên sân khấu nhưng nên nhớ chúng ta khác về họ vì họ là những ngôi sao và họ có quyền định hướng được phong cách còn nếu mà chúng ta ở một cái môi trường cần có độ formal thì nên chọn một tổng thể phù hợp như thế là quần đen này giày đen thì nên tất cũng đen thôi luôn hoặc là tất tối màu đó có có điều nào về tất nữa không anh tất nghĩ là có, chứ ui nhỉ? tất nhiều lắm riêng nói về một món như thế là rất nhiều ừ. tất còn điều thứ hai là các bạn nên chọn những đôi tất cao che được ít nhất là nửa bắp chân ừ. vì à, tính liền mạch của trang phục rất là quan trọng khi bạn chọn đến sartorial thứ ba là những đôi tất cần clear hết tức là cần sạch chỉ có sọc dọc hoặc là tất trơn không có logo vì tất logo mọi người sẽ nghĩ ngay đến tất thể thao ấy mà nó à, sẽ ờ, không okay. không phải đúng với môi trường gọi là công sở đó à, nếu mà đi tiếp lên này thì quần các bạn đừng quá ngắn đừng quá dài đây gọi là độ fit của trang phục ừ. nếu mà quần chúng ta gãy gặp quá nhiều thì sẽ trông rất là bị già còn nếu mà bị ngắn quá thì trở thành quần cộc đấy các bạn trẻ là hay dạ. ngắn quá dạ vâng xong rồi ờ, có thể là hơi mấy kiểu chi si bút dạ đấy anh nói thật là anh anh anh trông nó ừ, nó cứ sai sai thế nào <laughs> kiểu đại quần đã rất ngắn trong dạ. 9 phút thì hở hết cả ra ấy dạ. thế là anh thấy là đây là quan điểm cá nhân của anh thôi thì anh đấy là đấy là một cái lỗi mà chắc là nhiều người mắc phải dạ vâng thì bây giờ mình lên đến phần trên bụng đi, thắt lưng dạ. này lên đến thắt lưng này nếu mà nói thắt lưng nhá thì có nhiều quy tắc nó kiểu nó khó nhưng mà các bạn có thể đây là hơi advanced tức là hơi nâng cao một chút ừ. khi mà thắt lưng mà các bạn mặc áo gi lê thì đừng chọn thắt lưng vì cùng có tác dụng là che đi phần bụng thì uh, những cái món đồ cùng tính chất sẽ không được mặc với nhau đó à. và thắt lưng các bạn đừng nên chọn những mặt thắt lưng quá to những mặt như kiểu Hugo Boss hay là LV những cái đấy sẽ hợp với thời trang hơn là hợp với một cái môi trường thanh lịch đó và tiếp theo nếu mà đi lên trên nữa thì uh, chiếc jacket của chúng ta đi chiếc jacket ừ. có một cái rất là đơn giản mà em thấy là có thể hơi nhạy cảm một chút nhưng mà mong các bạn thứ lỗi đó là các bạn uh, bình luận viên các bạn biên tập viên ngồi dưới hai cài cúc áo nhưng mà đúng rule trừ áo DB tức là áo hai hàng quy ừ. thì khi ngồi ngồi chúng ta DB thì chúng ta vẫn sẽ giữ hết quy khi ngồi nhưng mà SB là áo một hàng quy này thì ngồi luôn cởi để tránh áp lực cho cúc ừ. và ừ. chúng ta không bao giờ cài cả hai cúc của một cái áo cả mà chỉ ờ. cài cúc trên đó thôi đúng không cái đấy thì anh cũng có đọc qua được Đấy. Dạ. thì anh muốn hỏi là ừ, cái việc giữa lựa chọn giữa cái cái bộ mà một cúc và hai cúc dạ. thì nó có liên quan đến kiểu về cái độ tuổi trong nó cái nào nó sẽ trẻ hơn cái nào nó sẽ già hơn nếu mà nói về quan điểm đấy thì cũng có đấy anh ạ nếu mà chọn một hàng quy thì xu hướng sẽ là trẻ hơn ừ. vì hai hàng quy đúng chất của nó là một bộ mang tính formal tức là tính trang trọng rất là cao phù hợp với môi trường công sở cứng ngắc ừ. ví dụ như ngân hàng hoặc là luật sư ngày xưa sẽ mặc DB là hai hàng quy còn những à, anh em có thể thấy là dân ý mặc SB tức là một hàng quy rất là nhiều vì rất là bay bổng tự do ừ. ở đây anh có một cái chai nước hoa khá là dạ. cổ điển thực ra chai này thì đến bây giờ thì nó đã thay đổi khá là nhiều về hình thức lẫn mùi rồi dạ. uh, của một nhà khá là nổi tiếng vâng. Đắk Lắk để anh muốn thử xem em ừ. thử xem tại vì nhá ở trong này có những cái thành phần ấy đến bây giờ là nó nghiêm cấm sản xuất này. Dạ. đấy đấy là một cái khá là hay và anh nghĩ rằng là nó sẽ có nét cổ điển và anh nghĩ là rất là xem cái ý kiến của cánh xem ok ừ. chai này à chai này em lại cảm nhận thấy ví dụ nó nó giống mùi hoa ấy không biết là thế nào nhưng mà như mũi em đang ngửi thì nó có như mũi em mùi em hoa phải tả theo mũi em em thấy nó ngọt và nó kiểu mùi hoa và fruity tức là mùi à, kiểu hoa và trái cây các thứ uh-huh. nó, nó nó fresh hơn hai mùi trước rất là nhiều anh nghĩ ở em chỉ làm vậy <laughs> thời trang thôi okay. thời trang và rượu thôi ok bây giờ xì gà thôi còn nước hoa để này ok <laughs> ok anh hãy giải thích về chai này cho em nghe xem nào ngăn mốc chai nó có một cái nước hương là cỏ hương bài Deliver dạ. đây là một cái loại cỏ mà gọi là trong trong nước hoa nó được gọi là đại diện cho đàn ông dạ. tại cái loài cỏ hương bài này nó sống ở trong cái môi trường rất là khô cằn dạ. gần như là lúc nào nó cũng có thể vươn lên được mặc dù nó không có nước vâng. đấy nó rất mang tới một cái sự hăng khô vâng. đúng kiểu những người đàn ông kiểu sương gió thì đây là một trong chai nước hoa đấy và trong ngoài thì có một vài thành phần như kiểu là rêu sồi dạ. đấy hiện nay thì uh, các hãng người ta không sử dụng nữa tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến thiên nhiên dạ. đó cái việc mà người ta sử dụng nó ảnh hưởng thiên nhiên người ta sẽ tạo ra những cái thành phần nhân tạo khác thay thế ừ, thay thế thì kiểu như vậy nên là chai này thì nó rất là em nhìn dạ. nó đúng kiểu như ngày xưa ấy. vâng. cái chai như kiểu mỹ phẩm của các cụ ngày xưa vâng. đấy đúng kiểu như vậy ok và Ờ, lúc đó chúng ta đi đến đâu rồi nhỉ? Chúng ta đi đến là lỗi sai rồi thì ừ. về tổng quan đang có khá nhiều lỗi sai Ui nhưng mà kể ra thì tin gì thứ ừ, Thôi thật tóm lại là follow kênh tiktok của <laughs> Để được học hỏi rất là tham gia vào social guys yeah. Chắc là hôm nay buổi hôm nay đến đây thôi Dạ vâng Nếu như các bạn thích thì các bạn ý kiến ừ. comment ở dưới Thì chúng ta sẽ mời Khánh lại buổi sau Dạ Còn nếu mà Uh, muốn gặp Khánh riêng thì mình sẽ để link ở phía dưới để các bạn có thể tìm hiểu dạ. thêm dạ. và rất cảm ơn Khánh hôm nay đã tham gia cùng anh vào cái số podcast này để chia sẻ ít nhiều một phần nào đấy đến một cái phong cách mà cũng đang khá là phát triển dạ. ở Việt Nam dành cho cả những người trẻ đến những người trung tuổi dạ. và Khánh có gì nói với các bạn này không nhỉ? Thực ra lời đầu tiên thì chắc em phải nói với anh Kiên trước là cảm ơn anh Kiên đã cho em cơ hội để xuất hiện trên podcast lần này để chia sẻ với à, các bạn về hành trình sartorial của mình và thứ hai là gửi đến các bạn là sartorial thì nó sẽ không quá khó nhưng mọi người vẫn nghĩ đâu nó không phải là một phong cách già mà là một phong cách rất là đa dụng trong cuộc sống hãy biến nó từ một phong cách ăn mặc trở thành một phong cách vừa vặn của cuộc sống thì các bạn sẽ thấy rất là vui về nó và lời cuối thì mình và anh Kiên xin phép chào mọi và hẹn gặp lại mọi người ở những số tiếp theo xin chào cảm ơn xin chào bạn <laughs>